Chào mừng tất cả quý, quý vị các bạn đến với kênh video của cơ khí thần thần Thì là hôm nay giới thiệu đến cho bà con cái máy tuốt lúa Liên hoàn mini à, Chạy động cơ xăng G200 6,5 ngựa hoặc động cơ dầu 4 à, HP Đấy thì máy được thiết kế uh, theo phương châm là gọn nhẹ cũng như là hiệu quả cao Đấy tiện lợi cho bà con uh, ở cái vùng uh, địa hình chia cách nhỏ lẻ thì là để cho bà con ờ, có cái uh, có cái phương tiện để phục vụ cho mình trong các công việc tốt lúa thì đỡ vất vả hơn cũng như là bớt đi thời gian cũng như là công sức của người lao động Đấy thì máy toàn bộ được thiết kế bằng thép cũng như là được sơn bên ngoài bằng một cái lớp sơn tuyến điện như thế này thì thứ nhất là nó chống rỉ với thứ hai cái độ thẩm mỹ nó cao Đấy, bên trên thân máy thì được uh, in cái chữ máy tốt lúa CL này Đấy, ngay một bên góc bên này thì là được in chữ thiện thần này do trực tiếp công ty thiện thần sản xuất này Đấy, máy thì uh, cao khoảng độ 93 phân uh, rộng khoảng độ 1 mét cũng như là là bề ờ, bề à, dài bề cao khoảng độ một uh, bề dài khoảng độ 1 mét và rộng nó khoảng độ 70 phân Đấy, máy thì uh, có thiết kế cả sàng rung và quạt gió này sàng rung này cũng như là quạt gió này Đấy, quạt gió Đấy thì uh, sau đấy tôi sẽ giới thiệu chơi chi tiết cho bà con về những cái từng phần của máy cũng cũng như là là hoạt động của máy nó như thế nào. Đấy bên trên cùng đây là cái phần nắp này. Nắp này là uh, được thiết kế hai cái tay uh, hai cái tay uh, tay tay đòn như thế này này để bà con có thể uh, đưa sỏ qua cái tay đòn qua đây để có thể gắn đi gắn lại cho nó dễ dàng hơn. Tổng thể máy với động cơ nó khoảng độ 62 kg thì nó cực kỳ tiện lợi cho hai người B, hai người uh, thân. Đấy, còn bên trong này thì bên dưới này nó có hai tay khóa này. Đây, hai tay khóa như thế này thì là bà con khi sử dụng thì mình mở hai tay khóa này ra để à, có thể à, nếu như mà vệ sinh bên trong cũng như là bảo quản đấy, bên trong máy này đấy, cực kỳ đẹp luôn đây bên trên có những cái đường đường gân như thế này này nó sẽ giúp ờ, cây máy cái cái à, thùng máy nó cứng vững hơn cũng như là nó hướng cái phần thóc ờ, phần lúa đi Đấy, còn bên dưới này là bên trong phần gồm đập thì nó có những cái phần răng đập như thế này này Đấy, răng đập này xen kẽ nhau này Đấy, răng này xen kẽ răng kia này Đấy, thiết kế cực kỳ thông minh luôn Đấy được đỡ đỡ bằng hai cái đĩa này hai cái đĩa này thì được cấp mép như thế này tránh cái trường hợp mà thóc ờ, cũng như là rơm rạ nó cuốn vào trục được cấp mép cũng như là được đấu bằng là làm giống bằng một cái trục lớn Đấy, còn bên là ờ, cái đĩa này cái đĩa để uh, ngắn cho cái thóc nó chảy qua bên số phần phần cửa xả cửa xả của của của rơm rạ Đấy, thì là cái cái đĩa này nó ngăn cái cái cái cái thóc nó bay ra Đấy, bà con sử dụng hầu như là yên tâm về cái phần cái phần mà rơm rạ nó không bị thóc nó không bị lấn phần rơm rạ Đấy, cũng như là có những cái phần cắn gạt như thế này cái cắn quạt như thế này thì khi nó quay nó sẽ thể thổi lúa cũng như là bắn ờ, rơm rạ nó đi xa hơn Đấy, toàn bộ những phần này được cất kết nối với cái bu ở phía bên ngoài máy này. Cái bu này. Cái bu này trực tiếp ờ, kết nối với động cơ luôn thì là đảm bảo được công suất lớn cũng như cái lực ờ, đập nó khỏe. Đấy, nắp thì chắc chắn được thiết kế hai bản lề. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn cái bản lề này có thể tháo rời nha bà con có thể đẩy sang phía bên à, tay trái thì là toàn bộ cái nắp này có thể tháo rời ra một phần thì à, để cho bà con à, sau này thay thế cũng như là sử dụng thay thế thiết kế thay thế từng phần thì là nó sẽ dễ dàng hơn khi mà không dùng hoặc là khi bắt đầu hoạt động máy thì bà con đóng lại cũng như là gài gài khóa lại đấy gài khóa lại vì là cực kỳ chắc chắn tên máy thì được thiết kế hai cái lỗ cực kỳ thông minh như thế này thì tác dụng của hai cái lỗ này là bà con khi sử dụng thì mình đỡ cái bàn lên cái bàn đỡ lúa lên và trực tiếp ờ, ngoắc hai cái phần ờ, tay hai cái ngoắc hai cái phần móc khóa vào đây thì là nó sẽ đỡ toàn bộ cái bàn này lên đấy đỡ toàn bộ cái bàn này lên thì khi bà con sử dụng thì sẽ có một người để thóc ờ, đỡ vào cái bàn này mình trượt ngang và đẩy trực tiếp vào cái phần cửa cửa hút của thóc này đấy cực kỳ tiện lợi luôn thì là uh, sẽ đảm bảo uh, được uh, công suất cũng như là uh, bà con sử dụng nó dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng Đấy, cái bàn đỡ lúa này thì nó có kích thước dài cũng một mét luôn Nó bằng ngang với cái máy à, tút lúa Đấy, thiết kế thì là à, nhắc lên nhắc xuống thì là để à, cho nó thu gọn cũng như là khi bà con chở đi chuyên chở thì nó sẽ dễ hơn Đấy, khi mà mình không dùng thì mình khi mà mình không dùng thì mình có thể gấp gọn lại như kiểu bên này Đấy, bên này thì đã mở ra còn bên này thì bà con có thể khi gấp gọn thì nó sẽ như thế này Đấy, giới thiệu qua cho bà con cái phần uh, tiếp theo là cái phần uh, bên dưới cái phần uh, sàng tóc sàng lúa đây thì là cái phần sàng tóc sàng lúa này thì nó có ba hai lớp sàng một lớp sàng thô một lớp một lớp sàng tinh cũng như là cái phần đỡ lúa ở bên dưới này Đấy, bà con nhìn ở phía sau này có thể rõ được này Tại hai bên thì được thiết kế vòm như thế này nó sẽ kín gió công đảm bảo cho bà con là thóc nó không bị nó không rơi xuống nó không, không bị bắn ra ngoài Đấy chỉ có một đường ra thôi Đấy, thóc thì nó ra trực tiếp ở đây này Đấy, ra trực tiếp ở đây sàng nó rung đi rung lại và trực tiếp ra đây Đấy, toàn bộ máy được thiết kế ờ, tháo rơi từng phần hết sau này mình hỏng ờ, cái gì có thể trực tiếp mua và thay thế đấy cực kỳ dễ dàng luôn còn đây là phần cửa xả này cũng như là cửa rơm rạ nó bay ra đây này Đấy, có thiết kế là nó chéo lên hướng lên vắt lên để trực tiếp bắn cái rơm đi ra xa Đấy, đi ra xa máy Đấy, đối với ờ, những bà con mà gia đình ờ, cũng như là ruộng nhà có cái địa hình chia cắt cũng như là những cái ruộng nhỏ màu nhỏ nó nhiều thì có thể ờ, lấy con máy này về thứ nhất là máy to nó không vào được và thứ hai là, là đường đi nó phức tạp thì có thể sắm ngay một con máy tốt lúa liên hoàn mini như thế này thì là mình chủ động cái thời gian tốt lúa cũng như là là là uh, nó dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng đấy mình ờ, bê đi bê lại thì là nó sẽ tiện hơn cũng như là năng suất cũng như là năng suất với các thứ thì nó sẽ ờ, chúng tôi đã thử nghiệm nó đảm bảo là năng suất nó phải ờ, sạch hơn cả con một máy tút lúa lớn cũng như là năng suất thì bà con sử dụng một giờ thì nó khoảng độ 5 đến 6 xào đấy khá là nhanh tốc độ để cho bà con sử dụng là còn nếu như mà khi bà con cắt lúa nó ngắn rồi thì là máy nó tuốt nhanh hơn đấy khuyên cả bà con khi mà sử dụng cái máy tuốt này thì bà con muốn tuốt nhanh thì mình có thể cắt cái rạ nó ngắn đi thì là máy nó tốt nhanh hơn Đấy thì à, bà con có nhu cầu ờ, mua cái máy tốt lúa mini liên hoàn à, chạy động cơ xăng cũng như động cơ dầu hoặc là nếu như nhà bà con nào có cái động cơ xăng động cơ dầu rồi thì có thể liên hệ à, à, bên điện máy cường lên để mua khung khung không mình về lắp động cơ vào chạy Đấy, thì à, bà con à, có nhu cầu mua máy thì có thể liên hệ bên à, điện máy cường lên à, địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đầu giá Ngũ Hiệp xã Tư Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội hoặc qua số điện thoại à, chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì được để được báo giá và tư vấn cụ thể về từng loại đấy thì à, bên chúng tôi có ba ba loại một là động cơ xăng thì à, giá nó là 7 triệu à, 200 nghìn hỗ trợ cước tận nhà còn khung không thì nó là 6 triệu 2 còn động cơ dầu nó là 8 triệu 800 đấy, thì chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chuyên mục khuyến mại